Xin chào các bạn Nếu như bạn đang muốn tìm cho mình một chiếc laptop nhỏ gọn, mỏng và hoạt động êm ái không gây ra bất cứ tiếng động nào trong quá trình sử dụng thì video này là là bạn đã tìm đúng video rồi đấy Hôm nay mình sẽ đánh giá chi tiết chiếc Acer Spin 7 SP717 để xem nó có thật sự đáng giá hay không Một chiếc laptop 2 trong 1 được ra mắt vào cuối năm 2016 và bán ra thị trường vào năm 2017 với một thiết kế đẹp, siêu mỏng hứa hẹn sẽ đem lại một sự đột phá Thiết kế của nó có thể coi là một sản phẩm mỏng, đẹp nhất vào thời điểm ra mắt và kể cả ở thời điểm hiện tại. Phần vỏ của máy được làm bằng nhôm nguyên khối. Bề mặt sản phẩm có giác mát lạnh và rất dễ cầm nắm. Tuy nhiên thì do được phủ một lớp sơn màu đen nên nó bị bám mồ hôi và dấu vân tay khá nhiều. Phần vỏ nó rất chắc chắn khó có thể bị bẻ cong. Stin 7 thực sự vừa mỏng vừa nhẹ khi nó chỉ dày khoảng 1cm và nặng khoảng 1,2kg. Một con số mà rất nhiều chiếc Ultrabook tại thời điểm hiện tại vẫn đang mơ ước. Bản lề của sản phẩm được sơn màu bạc dù chưa thật sự chắc chắn như dòng cao cấp như Suiche hay Yoga nhưng nó vẫn đảm bảo giữ màn hình ở đúng vị trí mà không có bất cứ sự thay đổi bị lỏng khi rung, lắc và dĩ nhiên nó sẽ được 360 độ thoải mái cho tất cả các công việc của chúng ta. Vì máy có một độ mỏng khủng khiếp nên việc sử dụng cổng USB Type-C là một điều hiển nhiên của sản phẩm. Hai cổng USB Type-C của máy được đặt ở cạnh phải đóng vai trò như cổng sạc, cổng kết nối dữ liệu, truyền hình ảnh cùng với một tỷ thứ khác nữa. Phía dưới cổng USB Type-C là một jack audio 3.5, bên cạnh trái là nút nguồn tăng giảm âm lượng. Còn thật thì việc bỏ đi cổng USB chuẩn A làm điều hụt hẫng với nhiều người dùng nhưng đổi lại lại là một thiết kế rất mỏng và sexy thì cũng thật đáng để đánh đổi chứ vấn đề này hoàn toàn có thể khắc phục được bằng cách mua thêm cổng chuyển đổi cho sản phẩm Kế đến là bàn phím của nó được hoàn thiện ở mức cao khi không hề hiện tượng bị flex khi gõ máy tuy nó thiếu đi đèn nền nhưng bù lại là cảm giác gõ của nó rất tốt do thân máy mỏng mình đánh giá nó tốt hơn rất nhiều so với chiếc Journey MacBook có độ mỏng tương tự tút bát là mình hết sức ưng ý khi nó siêu to trong những chiếc laptop Windows hiện tại. Được bo cong với viền cắt kim cương sáng bóng, nó phản hồi mượt mà các tác vụ đơn đa cử chỉ của mình với về mặt di cảm giác rất tốt. Lên trên một chút nữa, ta sẽ có hai đèn led báo nguồn và sạc. Chuyển qua phần màn hình của chiếc máy này thì nó có một màn hình đẹp trong thời điểm ra mắt với viền hai bên được gọt mỏng chỉ có 7mm cho mỗi bên. Tuy nhiên viền trên và dưới chưa mỏng lắm vì nó phải đảm bảo cho chiều rộng của thiết kế tổng thể Viên dưới chỉ duy nhất một logo Acer màu bạc sáng. 13,7 inch là kích thước của màn hình với tấm nền IPS có cảm ứng. Thêm vào đó là lớp kính cường lực Gorilla Glass 4 giúp máy ít bị xước hơn trong quá trình sử dụng. Độ phân giải Full HD là đủ cho khả năng hiển thị của sản phẩm, cũng như nó không quá gần đến độ phân giải 4K để đảm bảo thời lượng sử dụng pin của máy. Về màu sắc, nó độ phủ lên đến 98% giải sLDB, 68% ARBOS LDB. Nó không phải là tuyệt đối nhưng khả năng hiển thị của nó rất là ổn màu sắc trung thực khi xem nội dung như văn bản khi xem phim thì màu đen hiển thị rất tốt có chiều sâu các gam màu khác hiển thị chưa sâu động lắm độ sáng đo được của sản phẩm ở mức 300 nit nó không thực sự cao cũng không phải là quá thấp đủ để sử dụng văn phòng trong nhà khi ra ngoài trời thì có hiện tượng bị phản quang do màn hình được sáng gương. loa của máy có chất lượng âm thanh ở mức trung bình trong phân khúc của nó âm thanh được thoát ra qua một lỗ nhỏ ở phần đáy máy mình sợ âm thanh sẽ bị bí không thoát ra được nhưng nó ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng âm thanh âm lượng vừa đủ rõ ràng bát hơi thiếu là một khuyết điểm nhưng nó cũng chấp nhận được trong tổng giá nó sử dụng tốt hàng ngày nhưng chưa đủ để xuất sắc hơn các đối thủ khác máy trang bị cho mình con chip tiết kiệm điện Intel Core M7 7i75 với hai nhân 4 luồng 8GB DDR3 cùng ổ cứng SD 256GB PCIe là đủ với các nhu cầu thường ngày của mình nó không thể nâng cấp RAM vì RAM được gắn liền trên main. Ổ cứng SD có thể nâng cấp được khi nó dùng ổ cứng SD M2 tiêu chuẩn. Tối đa chúng ta nâng cấp lên 512GB nếu bạn có nhu cầu nhiều hơn về lưu trữ dữ liệu. Nhưng chúng ta cũng đừng quá kỳ vọng vào chiếc máy này vì nó chỉ chạy chip Core M. Nó không thật sự tốt trong đa nhiệm nặng nhưng đủ để nghe nhạc, lướt web, xem phim 4K và chơi một vài tựa game nhẹ như Asphalt 8 trên Microsoft Store. Tiếng ồn của máy phát ra khi vận hành gần như là không có vì đã sử dụng hệ thống tản nhiệt thụ động qua lớp vỏ mà không dùng quạt. Rất thích hợp cho các bạn cần một chiếc máy làm việc im lặng tuyệt đối để tập trung. Pin của chiếc máy đã được cắt giảm đi kha khá để đổi lấy độ mỏng đáng kinh ngạc của chiếc máy này. Nó chỉ có công suất 54W, đủ để sử dụng trong một buổi mà không cần phải sử dụng đến sạc. Tổng kết lại thì với tầm giá dưới 20 triệu đồng, ta có một sản phẩm có thiết kế đẹp, linh hoạt, nhẹ nhàng và hiển thị tốt, làm việc văn phòng cơ bản và video giới thiệu về sản phẩm Acer Pin 7 của mình ngày hôm nay Xin phép được tạm dừng ở đây Các bạn có ý kiến đóng góp gì? Xin vui lòng để lại ý kiến các bạn ở phía dưới comment nhé Đừng quên nhấn like, subscribe và nhấn chuông mỗi khi mình có video mới nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo